của tử tù Nguyễn Hải Dương là gì? Ngày mai ngày 17 tháng 11 sẽ thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương quê tại An Giang bằng hình thức tiêm thuốc độc. Địa điểm thi hành án là ở tỉnh Bình Dương. Sáng nay ngày 16 tháng 11, ông Nguyễn Phú Hải, ba của tử tù Nguyễn Hải Dương đã có cuộc trò chuyện với phóng viên báo Người Lao động. So với cách đây 3 tháng, lần này ông Hải gầy hơn nhiều. Ông kể rằng là trụ cột nên không dám thể hiện sự buồn bã mà cố gắng động viên mọi người trong gia đình từ lâu gia đình ông đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với việc đứa con trai duy nhất của gia đình sẽ bị tử hình nhưng cũng không khỏi đau buồn. Mấy hôm trước gia đình có nhận thông báo về việc nhận xác của Dương, lúc đó gia đình tôi mới hay tin Dương sắp bị tử hình. Vợ tôi và đứa con gái học lớp 12 mấy hôm nay bỏ ăn và nói, không khí xung quanh rất nặng nề. Ông Hải cho biết vào 8 giờ sáng ngày 17 tháng 11, gia đình sẽ tiếp nhận thi thể của Dương và dự kiến hỏa thiêu, gửi cho cốt vào chùa Cách đó ít hôm, gia đình đã đến trại giam tỉnh Bình Phước để gặp Dương lần cuối. Tinh thần và sức khỏe của Dương ổn định, chỉ có ánh mắt có phần mệt mỏi. Một người thân của Dương kể lại, Dương có ba điều mong mỏi trước khi thi hành án tử. Đó là mong gia đình Vũ Văn Tiến thứ lỗi. Thứ hai, xin giảm tội cho Vũ Văn Tiến khỏi chịu án tử hình. Thứ ba, gia đình khỏe mạnh và Dương được thi hành án càng sớm càng tốt. Trong khi đó, bà Vũ Thị Thi, mẹ của Vũ Văn Tiến cho biết, cách đây không lâu khi đến trại giam thăm con trai, bà đã ghé thăm hỏi Nguyễn Hải Dương để nhìn mặt Lúc này Dương quỳ gối chắp tay, năn nỉ bà xin đừng oán hận. bà thi nhớ lại, Dương khóc rất to và kêu, dì Năm ơi dì Năm đừng trách con, mọi việc do con gây ra cho Tiến, dì Năm con xin lỗi. Nghe xong tôi đơ người và không biết phản xạ như thế nào. Bà kể rằng khi hay tin Dương chuẩn bị bị tử hình, tim bà như ngừng thở, rất lo âu. Ngay sau đó bà lập tức làm hàng loạt lá đơn gửi Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ để xin ân xá con trai mình từ án tử hình xuống trung thân. Bà Thi nói, Tính tình của Tiến tôi rất hiểu, nó hiền và ít nói lắm. Việc nó đi theo Dương để hỗ trợ gây án là do bị ép và thúc giục. Cũng theo bà thi, việc con trai mình chưa bị thi hành án tử là vì đã gửi đơn chờ Chủ tịch nước xem xét giảm án. bà thi phân trần, tôi sẵn sàng đổi tính mạng của bản thân để cứu lấy con tôi, điều này tôi đã rất mong mỏi. Một người thân của Nguyễn Hải Dương cho biết, những lần gặp Dương nó đều không muốn ai nhắc lại vụ án năm xưa, tính trầm hơn. Có lần nói gia đình làm cách nào để tử hình sớm, điều khiến Dương mất ngủ, ám ảnh chính là nằm mơ thấy bé Linh, nạn nhân của vụ án, đứng trước mặt và cười. Người thân của 6 nạn nhân trong vụ thảm sát ở Bình Phước, tôi mong mọi chuyện sớm kết thúc, ai có tội, đền tội là được rồi. Đã hơn 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng tại Bình Phước, khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng, sự việc đã đi đến hồi kết. Kẻ giết người là Nguyễn Hải Dương sinh năm 1991 và Vũ Văn Tiến sinh năm 1991 đã bị pháp luật trừng trị thích đáng với các bản án cao nhất dành cho cả hai là tử hình. Ngày 17 tháng 11 tới đây, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc đối với tử tù Nguyễn Hải Dương. Tuy nhiên về thông tin này chia sẻ với chúng tôi, người thân của 6 người trong gia đình bị sát hại vẫn chưa biết tử tù Nguyễn Hải Dương sắp thi hành án. Trò chuyện với chúng tôi tại căn biệt thự, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng vào hơn 2 năm trước tại xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ông Nguyễn Dinh, 74 tuổi, là bố của nạn nhân Nguyễn Lê Ánh Nga cho biết vẫn chưa nhận được thông tin nào về việc sắp thi hành án đối với kẻ chủ mưu sát hại 6 người trong gia đình mình. Ông Dinh chia sẻ, hiện tại tôi vẫn chưa thể nào quên được cái ngày xảy ra biến cố lớn nhất trong gia đình mình. Mỗi lần nhìn chi ảnh các con, các cháu, tôi lại nhớ đến lúc trước, lúc chúng còn sống. Theo ông Dinh, dù đã hơn 2 năm trôi qua nhưng nỗi đau ấy vẫn còn âm ỉ, không thể nào vơi đi. Ông Dinh vẫn còn rất giận kẻ đã ra tay sát hại 6 người trong gia đình mình. Ông đau buồn nói, không ngờ hung thủ lại chính là kẻ mà tôi yêu thương, lo lắng như con cháu. Thật không ngờ nó lại quá tàn nhẫn đến như vậy. Nếu thằng Dương bị thi hành án bằng thuốc độc thì quá nhẹ nhàng rồi, chỉ tiêm thuốc mà chết, chứ có đau đớn gì so với nỗi đau mất mát 6 người thân của chúng tôi. Từ ngày xảy ra vụ thảm sát, cuộc sống của gia đình ông Dinh bị đảo lộn hoàn toàn. Ngoài nỗi đau mất con cháu luôn thường trực, thì còn là nỗi buồn căn nhà vắng chủ, ảm đạm, không ai sinh sống. Theo ông Dinh, từ khi 6 người bị sát hại thì ngôi biệt thự cũng đóng cửa bỏ đó, chỉ có bảo vệ trông coi bên ngoài. Nhà ông Dinh ở gần đó nên thường xuyên lui tới thắp hương mỗi ngày. Những ngày dỗ chạp mới có họ hàng tụ họp về căn biệt thự này. Được biết để đảm bảo cuộc sống mới, bé Na là cháu ngoại ông Dinh, đứa bé khi đó mới 18 tháng tuổi, duy nhất còn sống sót sau vụ thảm sát, được người dì ruột đón lên thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc và cho đi học. Hiện tại bé đã học mẫu giáo, hơn 4 tuổi và rất kháu khỉnh đáng yêu. Ông Dinh chia sẻ, Bé Na dễ thương, khi dỗ gia đình cũng dẫn nó đi ra viếng mộ bố mẹ, anh chị và nói bố mẹ nó lên trời cả rồi. Nó còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau đớn ấy, hy vọng lớn dần nó sẽ hiểu và nhận thức đầy đủ được mọi chuyện. Theo lời ông Dinh, hiện tại hai vợ chồng đang cố gắng duy trì xưởng gỗ của nhà, coi như thực hiện tâm nguyện của các con trước khi mất. Ông Dinh bùi ngồi thắp hương cho con cháu rồi tiếp tục tâm sự. Hiện giờ tôi mong mọi chuyện sớm kết thúc, ai có tội đền tội là được rồi. cùng Vũ Văn Tiến gây ra tại Bình Phước cách đây 2 năm đã gây rung động dư luận tại thời điểm đó. Cả hai đã bị tòa án phán tội tử hình nhưng vẫn chưa được thi hành án. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng ngày đền tội của Nguyễn Hải Dương cũng đã được ấn định. Chiều 14 tháng 11, ông Nguyễn Hữu Trí, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, ngày 17 tháng 11 tới đây, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương, tử tù gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ hơn 2 năm trước. Về sức khỏe của tử tù Nguyễn Hải Dương, theo hội đồng thi hành án tử hình đến nay vẫn bình thường. Ông Trí thông tin thêm, tử tù Nguyễn Hải Dương sẽ được đưa từ trại giam ở Bình Phước xuống Bình Dương để thi hành án. Theo nguồn tin của phóng viên từ thành viên hội đồng thi hành án tử hình Bình Phước, đối với tử tù Vũ Văn Tiến hiện chưa có ngày thi hành án cụ thể, Trước thông tin Nguyễn Hải Dương sẽ bị đền tội, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng phấn khởi. Hầu hết mọi người đều chờ đợi ngày mà tên sát nhân này phải trả giá cho hành vi tàn ác của mình. Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc tiêm thuốc độc là quá nhẹ so với tội ác của cả hai. Trên thực tế, dù có vẻ nhẹ nhàng hơn so với sự bắn hay chích điện, song không phải vì thế mà tử tù bớt sợ. Trước cái chết, dù bất kỳ hình thức nào, kẻ tử tù đều phải đối diện với nỗi sợ hãi khôn cùng. Rất nhiều tay anh chị già đời đã quỵ ngã trước giờ gây Quá trình tiêm thuốc độc tử tù diễn ra như thế nào? Theo luật thi hành án tử hình hình sự có hiệu lực từ 1 tháng 7, 2011, Việt Nam áp dụng duy nhất một phương án thi hành tử hình là tiêm thuốc độc thay cho sự bắn trước đó. Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, từ ngày 27 tháng 6 2013, việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc được áp dụng theo Nghị định số 43 sượt 2013 sửa đổi bổ sung Nghị định 82 sượt 2011 theo Nghị định số 47 sượt 2013, lúc thi hành án tử hình, mỗi tử tù sẽ được tiêm một liều, bao gồm 3 loại thuốc sau. Thuốc làm mất trí giác, thuốc làm tê liệt hệ vận động, thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Người bị thi hành án tử hình được cố định vào giường với tư thế nằm ngửa, bảo đảm không làm cản trở sự lưu thông máu. Trước giờ thi hành án, cơ quan chức năng phải chuẩn bị đủ 3 liều thuốc. Mỗi liều bao gồm 3 loại thuốc như đã nêu trên, trong đó có hai liều dự phòng, Việc bàn giao thuốc phải được lập biên bản giao nhận niêm phong, quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm, trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo chủ tịch hội đồng thi hành án để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ xác định tĩnh mạch. Theo Nghị định số 47 sượt 2013, việc đưa kim tiêm đã nói sẵn và ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định thực hiện theo trình tự 3 bước sau. Bước 1. Tiêm thuốc làm mất trí giác sau khi tiêm mũi thuốc thứ nhất xong, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình phải kiểm tra. Nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất trí giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất trí giác. Bước 2. Tiêm thuốc làm liệt hệ vận động Bước 3. Tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim Sau khi tiêm mũi thứ ba kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án tử hình qua máy điện tâm đồ. Trường hợp sau 10 phút mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo chủ tịch hội đồng thi hành án để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng, tiếp tục thực hiện tiêm lần thứ hai. Trường hợp đã tiêm hết hai liều thuốc mà người bị thi hành án vẫn chưa chết, thì đội trưởng đội thi hành án phải báo cáo chủ tịch hội đồng thi hành án ra lệnh tiêm lần thứ ba. Nghị định 47 2013 quy định việc tiêm thuốc có thể tiến hành theo phương pháp tự động hoặc trực tiếp và cơ quan thi hành án hình sự đã chọn phương pháp tiêm thuốc tự động. Theo các cán bộ thi hành án, ống truyền thuốc được gắn vào một thiết bị có nhiều nút bấm những cán bộ tiến hành thi hành án tử cũng sẽ bấm nút vào những nút trên. Nhưng trong đó chỉ có một nút bấm có tác dụng tiêm thuốc cho tử tù. Điều này giúp cho những cán bộ thi hành án giảm được gánh nặng về tâm lý. Dù hình thức tử hình tiêm bằng thuốc độc hay cho sự bắn được nêu trong luật thi hành án hình sự đã có hiệu lực từ cách đây 2 năm, nhưng do nhiều nguyên nhân mà trong đó có việc không nhập được thuốc ngoại, nên đến ngày 6 tháng 8 2013 Việt Nam mới áp dụng hình thức tử hình tiêm thuốc độc với trường hợp đầu tiên Tính đến nay, đã có 14 tử tù bị tử hình bằng tiêm thuốc độc tại nhà thi hành án tỉnh hình Đắk Lắk. 10 người, Bình Dương một người, Hà Nội một người, Sơn La một người và Hải Phòng một người. Và bây giờ, Nguyễn Hải Dương sắp đền tội. Thưa quý vị và các bạn, chiều 15 tháng 11, phóng viên đã tìm đến huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh gặp bố của tử tù Nguyễn Hải Dương, ông Nguyễn Phú Hải, 49 tuổi. Khi được hỏi, ông đã nắm được thông tin con trai sẽ bị tử hình ngày 17 tháng 11 đầu, trọng lượng buồn nói Tôi đã biết tin rồi, vợ con tôi cũng biết rồi Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này Vì tội lỗi nó gây ra quá lớn, không thể dung thứ Tuy nhiên khi biết nó chuẩn bị đi hành án Thì tôi rất đau lòng, mệt mỏi Mẹ nó và đứa em gái không dám tiếp xúc với người lạ Bỏ ăn, bỏ uống, không ngủ được, tinh thần giảm sút Theo ông Hải, ai đẻ con ra lại không muốn nuôi nấng, dạy dỗ nên người Việc Dương gây án ra là không thể tha thứ nên gia đình ông không dám xin mọi người tha thứ hay xin giảm án. Ông Hải gần giọng, đôi mắt nhìn xa xăm. Dương nó ra đi thì tôi và gia đình đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Có lẽ nó biết được tội lỗi, không muốn sống để phải suy nghĩ nên làm đơn xin thi hành án sớm. Tôi rất đau nhưng cũng hiểu, có lẽ đó là sự giải thoát cho nó. Hiện nay tôi suy nghĩ cho gia đình Tiến. Tôi lo khi biết Dương bị tử hình thì mẹ Tiến sẽ đi quan và suy nghĩ dần đến bệnh tật. Tôi chỉ biết xin lỗi họ, mong họ thông cảm đến rồi. Theo ông Hải, vì lời dị nghị của mọi người dân nên ông đã đưa con gái lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và học tập. Vợ chồng ông không dám ra ngoài tiếp xúc với ai, chỉ ở trong xưởng gỗ làm việc. Ông Hải nói, tôi lo sợ đứa con gái và vợ không biết sẽ sống thế nào sau này. Tôi không biết làm gì để đền lỗi cho gia đình bị hại và mọi người. Xin mong mọi người hãy hiểu cho tôi. Mới đây gia đình tôi đã đi thăm Dương trong trại giam, thấy nó không khỏe. Do giờ tâm lý nó không tốt nên mọi người không dám nói về gia đình bây giờ thế nào. Câu Hiên hỏi nếu Dương bị thi hành án tử hình thì gia đình có nguyện vọng thế nào? Ông Hải cho biết sẽ xin nhận lại xác Dương và đưa vào một ngôi chùa ở tỉnh Bình Dương. Một người thân của Dương cho biết Dương có ba điều mong mỏi gồm mong muốn gia đình Vũ Văn Tiến thứ lỗi. Thứ hai, xin giảm tội cho Vũ Văn Tiến khỏi chịu án tử hình. Thứ ba, gia đình khỏe mạnh và được thi hành án càng sớm càng tốt. Về việc Nguyễn Hải Dương bị tử hình, phóng viên cũng đã tìm đến nhà trọ gặp bà Vũ Thị Thi, 47 tuổi, mẹ ruột của tử tù Vũ Văn Tiến, Bà Thi cho biết, sáng 15 tháng 11, bà xem truyền hình và biết ngày 17 tháng 11 tới, Dương thi hành án tử hình. Bà Thi trải lòng. Lúc xem xong, tim tôi đập dồn chậm, thở không nổi. Tôi cứ nghĩ thằng Dương cho biết, cứ một tháng bà lại đến trại giam một lần thăm Tiến. Mỗi lần đến trại giam, bà không nhắc đến chuyện cũ nhưng nói dối Tiến là đến đòi nợ vợ chồng ông Mỹ và hứa cho Tiến một khoản tiền lớn. Dạng sáng mùng 7 tháng 7 năm 2015, Dương và Tiến đột nhập vào biệt thự nhà ông Mỹ, lần lượt sát hại 6 người trong gia đình ông Mỹ, rồi cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền mặt trị giá khoảng 50 triệu đồng. Dương bé N 18 tháng tuổi, con út của Mỹ lúc đó đang khóc, từ Dương dỗ ngủ trước khi bỏ trốn.